đổ lên cho bát đấy em à? dạ vâng hôm qua em điện cho anh ờ, đặt đấy. mua anh cái bát đấy mà bát thì anh mới mua đấy em bắt nào lấy được thì ờ, đấy đây là mấy cái mẫu mai bát bên này ừ bát hoa bát trắng này lồng phương rồi à. nói chung là tất đặt anh còn có một số mẫu bát mà anh em cách độ đặt đang uh, qua giấy cái đặt đấy bát hải dương này ừ. bát đấy, này là bát trắng à Đấy, Bình, Long Phương này Bát đồ hạt cô rồi Long vâng, Phương tiếp đây Long Phương à. Đều là bát hình cả gì anh? Ừ, hình cả Không tăng tích gì? Đập ra không tăng, à đập ra có tăng nhưng phải không tăng Nhầm à, Đập ra là vẫn có tăng bát thì phải có tăng chứ làm gì mà không không tăng vâng không? nhưng mà miễn là sao người ta soi hoặc là ừ. chứ rồi nói bảo là chúng bảo bây giờ đập ra mà không có cái gì có một tí xíu thì làm sao được nguyên lý của nó là có cả mạch cả pin nhiều thứ chứ vâng như này phải là có mỗi cái đầu chấm bắt đầu cam đâu mình cho em mượn cái điện thoại em soi ra nào soi đây thì tích điện à, thoại để đây nhé vâng soi xem à, nó đẹp không vâng để khép bên cửa lên sáng tối nhìn vâng. đấy đi kìa ba chồng thích đây bây giờ bát bát thì em ờ, tìm hiểu thì em thấy có hai loại là bát ờ, ờ, khiển với một bát tự động hai loại đấy là thế nào anh nhỉ cái bát khiển đấy bát tự động nhá thì vâng. ví dụ là khi anh em chơi đây ví dụ là đây mình mới nghịch tí anh em chơi thì uh, sóc vâng, xong sóc cái xong thì là mình, nhìn luôn đấy thứ là muốn nhìn lại rồi xoay bát này đấy thứ ba nữa là nó có một cái nhược điểm là đôi khi mà anh em đánh lâu dài đấy thì cứ úp bát xuống và sóc cái là điện nó phóng ra vâng. cho nên là thời gian điện mình không kiểm soát được cần đánh biết khiển đấy phát khiển là cái khiển ở đây tôi khiển nó thì mỗi lần mình bấm thì mình nhìn được màn hình lúc đó điện phóng ra thì mình kiểm soát được dây điện nó tốt hơn nó dài hơn luôn à, lúc là không phải lúc nào mình cũng xoay ngay mà có thể là thi thoảng mình mới xoay thôi Vậy. Vâng. mình bấm là mình nhìn được tất cả công việc bên trong đúng không thì mình, là lúc nào mình cần soi thì mình mới soi thì mình sẽ đánh vừa <laughs> đánh chín với người ta để vừa đảm bảo mình cái điện đánh lâu dài đêm được thời lượng pin nghĩa là nó lớn hơn đấy chơi lâu hơn nếu mà đúng là thượng pin của cái bát khiển và bát tàng hình là giống nhau nhưng vấn đề là bát tàng hình tự động ấy là mình không chủ động kiểm soát được cái lượng điện của nó vâng, vâng, vâng. khiển thì kiểm soát được hơn vâng. Ờ, có thể lấy dòng màn dây của này được ờ, màn, màn ờ, điện thoại Đấy. giờ lấy wifi thì dùng thoại của chú kết nối trực tiếp bằng thoại của chú để đến wifi chơi vâng. bát nào bát thích chơi mình lại được và lấy chưa pin còn kia lấy pin đâu nhé đây này con này là đắp pin rồi đúng không để cho anh em à, mời anh em cũng xem cả sản phẩm của chúng tôi nhé thì chúng tôi bán cả tất cả bát đĩa tất cả cái dụng cụ về cờ bịp từ à, sóc đĩa hay là bài lá hay là bóng cô tài xỉu thì anh em đang xem clip của tôi thì cũng ờ, trực tiếp ờ, tham khảo luôn và anh em ờ, có cần tư vấn thì đây số điện thoại của chồng tôi 084749 và 0346 0947 anh em tham khảo anh em alo tôi hôm nay thì cũng vừa là tiếp khách cũng là vừa làm clip để cho anh em xem luôn nào tiếp tục anh và em lại làm mấy bây giờ em em nhìn anh sóc cho em nhìn không em cũng cho anh em à, xem màn hình nhìn luôn cái chất lượng của sản phẩm nhé ừ. em mới xem bấm cái bấm khiển à? mỗi lần xem khiển. À? em đứng lên đưa cho anh mọi người xem cả luôn em đứng hẳn lên xem rồi em đi anh rồi chỉ cho anh xem là cho anh em cho tất cả anh em xem luôn cả màn dây mà thấy xem mà nhìn rõ thì bấm mua anh rồi anh gờ đi sót cái chưa rồi thì bây giờ sót rồi em bấm xem như nào anh sóc lại đi anh bát hết pin rồi cho anh ý bát này pin yếu rồi ừ. đây bát này á bây giờ bát này quên chưa sạc Long Phương luôn Bát ờ, kia kìa, bát kia Anh lấy cái bát kia em thử xem nào Ừ, anh có tem hành đây thì có gì thì cưới em không được à à sao này bấm đi rồi ờ, ba đen ừ, ba đen đưa em nhìn anh em nhìn đâu nhìn thấy ba đen nè, Mà anh mở ra cho họ xem ừ, cứ đi cứ đen luôn nhìn rõ nhìn rất nét phải xem nào anh em à, nhìn qua cười luôn anh em cũng nhìn tiếp bằng mình xem anh em mình cho bấm khiển này ừ. Đó, đôi, đôi. sấp đôi nhìn rõ nhỉ sáng nhỉ à, bỏ khiển ra là hết đây okay. cho anh em nhìn bàn dây này nhìn sướng hơn này cầm một anh cái xong rồi cho anh em xem bàn dây luôn bàn dây đánh nè à? ừ. nhá anh đánh cho xem này ba trắng ba trắng rồi anh thử xem nào nét nhỉ màn thì còn nét nhỉ mà xem nào màn sáu ba không không nét lắm ừ. thì trang được Thế thích lên màn này thì lấy màn đấy dây lấy đấy đây à. là của mình làm ấy thuật ừ. ngoài mình bấm nha cảm ơn cứ mình cho sấp đôi mà xem nào rất rõ rất rõ chuẩn đấy thì anh em ờ, đang xem video của mình thì anh em cũng uh, lưu số bình lại và anh em ờ, còn từng hiểu tư vấn về công nghệ cờ bịp nói chung là các sản phẩm khác bất kỳ sản phẩm nào mà trên thị trường thật sự ấy thật sự có thì mình đều có mình tư vấn cho anh em thử thế này xem nào khiển này anh em nhé hiện tại bây giờ trên à, thị trường ấn khiển này có rất nhiều cái sản phẩm mà Đấy, chưa đồn gì nữa rất Nhưng rõ sắp đôi quảng cáo rầm rộ quá làm cho nhiều anh em khách hàng à, hiểu lầm Đấy, để anh em à, tìm vào những sản phẩm mà thực tế một chút anh em nhé nhiều khách hàng của mình thì đã xem những video mà của những cơ sở người ta làm chất thực tế đồ trên thực tế được thì làm anh em hiểu nhầm và mua về đã không dùng được khoảng cách của nó được xa không anh cái này anh được tầm 20 mét 20 mét à, à vậy thoải mái được 20 mét thì cả chú thích thì anh đánh chú anh cái chung cái sản phẩm wifi là bắc nam thì nhìn được nhau à. nó gọi là điều khiển qua màn thoại nhau nghĩa là em đánh ở đây nhưng ở trong nam vẫn nhìn thấy được ừ, được rồi Vậy phím eo kiểu gì anh? Thì ờ, nếu mà xa quá thì phím ta phím bằng ờ, điện thoại ờ, tai nghe. Dạ, tai nghe, nghe Bluetooth ta nghe đỗ nhỏ bằng ừ, hạt đỗ thôi. À. Còn nếu mà gần thì ta dùng bấm rung kiển. Vâng. Rung kiển bấm thì nó sẽ báo rung cho nghe. Vâng. Còn với anh thì rất là đơn giản và bảo hành cho chú tất cả phải nhớ tem đây là tem của sở anh này đều có tem để tránh trường hợp là lệnh quả nhầm với sản phẩm của cơ sở khác thì anh em đến lúc bây giờ mua hàng đôi khi mình về mình quên đáng là cái sản phẩm này cơ phải nhà ai bây giờ mua một nhà mà một nhà bắt <laughs> đầu nhà thì nó ta chửi cho nên là nhà ai có tem đấy rõ ràng luôn vâng. còn tem cãi được con bát này đánh chuẩn anh ạ đánh sáng mà à. nghe nét để em lấy cái mẫu bát long phương này nhưng mà giờ chỗ em mà đánh cái bát khác thì sao chẳng hạn như bát ờ, cổ ấy anh bát cổ nhiều nhà ăn cũ nó còn đấy vậy thì anh làm gửi bố anh làm nhá gửi bát lên anh làm ừ. ờ, anh thì vừa rồi có một số khách ở nước ngoài khách Việt Nam nhưng làm được Hàn Quốc Nhật Bản ấy nên ừ. anh em chơi thì anh em ờ, không đánh được cái bát này của Việt Nam em gửi cho anh mấy cái mẫu bát bên đấy cũng được á thế là ừ. gửi được uh, ờ, chung cái vâng. thì làm hai đó thì à, anh là được hai cái bỏ đó thì hết ba cái cần để lại để ăn cơm quá đó mà đấy à nghĩa là để làm được một cái bát này thì phải cần hai cái bát ừ, hai bát kia hai bát kia ừ. rồi ok vậy để à, em về em về ừ. em lấy cái mẫu bát ở chỗ ở nhà họ làm sới mà lấy ừ. mẫu bát ở bên đấy còn bát này thì em đánh ở nhà ok anh à, đóng gói cho em con bát này nhé ok chú lấy bàn dây hay là bàn thoại hay là gì lấy màn điện thoại đi Ok, điện thoại đây khiển nhé vâng, à, cho nó cho anh tí là anh lấy uh, đây sạc đây tôi mất sạc là sạc từ đúng không anh sạc từ không dây đấy đúng không bỏ xuống sạc từ đấy cho anh tí lấy ờ, chú thử dùng cái cục sạc này đấy nhá khi chơi khi sạc đấy thì anh ấy tạm thời phòng được thì bỏ thì ra này cắm ra à, cắm điện vào điện 20V nhá à, điện thường nhá điện mình đúng ấy bật lên nó xanh để lên thì nó sẽ nháy đèn là điện vào đây là sạc cảm từ nhé chứ không ai dùng cái sạc trên kim ngày xưa nữa đó vâng sạc này kiếm được rồi luồn được bát này vào đánh nhà chơi được nữa đúng không rồi ok nha, vậy ra ngoài kia anh đóng gói cho em nhé Ok vâng, Được lấy đầy đủ bộ ờ, màn 6300 này cho em ừ. nha